Rồi xin được chào các bạn nha Hôm nay ờ, mình lại tiếp tục làm cho bạn các bạn ờ, một cái chủ đề tiếp theo nó cũng liên quan tới cái máy giặt Thì ờ, ngày hôm qua mình có làm cái chủ đề về cái rờ le cấp nước Thì ngày hôm nay mình sẽ thực hiện một cái chủ đề nó liên quan tới rờ le xả nước Thì ở đây các bạn cũng có thể gọi nó là đây nhìn một số độ đây nè Đây những cái số độ đây các bạn có thể gọi là rờ le cấp nước cũng được Thì một số anh em trong nghề người ta gọi là cục xả nước ha cái này gọi là rờ le xả nước rồi cục xả nước thì những cái thiết bị này được mình tháo rã ra trong những cái máy cũ để mình làm cái video cho các bạn một chút xíu nữa thì ngày hôm nay á, chúng ta sẽ thực hiện một cái việc đó là vậy thứ nhất là phân biệt hình dạng cấu tạo của nó thứ hai là mình test lại thì ờ, ở trong những cái video trước á, mình đã có cái thực hiện rồi à, để đây cho các bạn xem đây là như thế này mình đã có thực hiện cho các bạn cái video mà nó liên quan tới cái việc là bằng cách kéo thử kéo thử coi cái ờ, kiểm tra coi cái rle xả nước à, nó có còn tốt hay là không để khi mà chúng ta đi ra ngoài lỡ như chúng ta mua cái đồ cũ thì mình cũng biết cái cách để mà chúng ta biết được cái rle này còn tốt hay là không tốt mà chúng ta mua về chứ để coi mua nhầm những cái loại rle nó đã quá cũ kỹ và đã sự cố rồi mình không biết mình mình mua thì bây giờ mình sẽ thực hiện lại uh, cho các bạn xem cái cách mà chúng ta thử rle thì toàn bộ ở đây đều là điện 220 hết nhưng các bạn để ý nha ở đây nó có một cái rle cái này gọi là à, xoay cái kiểu xả tròn còn đây gọi là rờ le xả nước mà dạng cáp của thằng Sanyo cái này của cái thằng uh, Toshiba và đây là của cái thằng uh, Samsung Samsung không và cái thằng LG nằm ở đây thì ở đây á có hai cái giống nhau là gì LG và Samsung nó tương tự dường như là cái kết cấu cái cấu tạo của nó gần giống như nhau thì có thể thay thế qua lại được nhưng mà cái chân của nó cái chân các bạn để ý này đây một hai ba lỗ đây một lỗ thôi nhưng mà chúng ta vẫn sàn qua bột tháo bốn ốc này tháo bốn ốc này sàn qua sàn lại xài vẫn bình thường hết nó không quan không quan trọng nhưng mà điều quan trọng ở đây là cái cách chúng ta kiểm tra một cái cục uh, xả nước để mà mình biết được nó có tốt hay là không thì ở đây mình có kết nối một cái con xả nước hiệu Toshiba à, đây là cục mới hay quý vị đây cục cũ mình sẽ cho các bạn xem để mình kiểm tra như vậy là có những cái điều gì lạ hay không để mình biết ha à, thì bây giờ bằng cách duy nhất là chúng ta dùng cái kèm một cái kèm mình sẽ nắm cái đầu ở đây đồng thời chúng ta sẽ ghim điện đồng thời chúng ta sẽ ghim điện trong này à, ghim vô rồi chúng ta sẽ bật cái cầu dao lên CV lên để chúng ta kiểm tra coi coi cái này nó có kéo nổi hay là không không nếu mà nó, mình gồng như thế này nè mình cầm như thế này nè đó mình cầm như thế này mà cái motor đây nó kéo tốt ha, nhưng mà không có tiếng ồn gì cả thì đó là một cái rờ le xả nước tốt mình có thể mua về sử dụng còn cái đồ mới thì không cần phải bàn đồ mới thì có thể các bạn mua ví dụ như cái cục này nè những cái loại rờ le Samsung LG này mình mua bên ngoài thì tầm khoảng chừng 100 tới hai còn cái loại rờ le xả tròn như thế này nè đó nhưng mà nó rất là đắt tiền nó tầm khoảng chừng hai trăm rưỡi cái nhưng mà tất cả những thứ đây đều mình rã à, những cái linh kiện mà ở trong cái máy giặt cũ ra à, trong cái cửa hàng của mình mình làm cho các bạn xem thì bây giờ mình sẽ thực hiện trở lại à, cái cách để chúng ta thử một cái rờ le xả nước coi là nó còn tốt hay là không bây giờ điều đầu tiên chúng ta cần có một cái cọng dây điện ha mình kết nối trong đây nó có hai đầu đây nè đó ở đây các bạn coi nè cái này Toshiba nè có hai cái đầu chỗ này thì mình chỉ cần ghim vô và ở đây mình đã ghim sẵn cọng dây điện rồi bây giờ chúng ta cấp điện vô bằng cách bật cái cb lên để coi coi cái loại này nó tốt hay không thì khi mà chúng ta bật điện vô rồi ấy, thì chúng ta chịu khó lấy cái tay này giữ lại mình lấy cái kèm mình bóp lên cái đầu ở đây nè mình bóp cái đầu ở đây nè ha à, giữ lại giữ cứng lại để coi coi cái khả năng kéo kéo cái cái cái cái cái cái, cái sức kéo của cái con rờ này nó còn tốt hay không ha à, bây giờ chúng ta sẽ thử mình ghim điện vô rồi sau đó bật cái cầu dao lên mình bật cái cầu dao lên là nó sẽ có điện nó chạy đó nó đang quay nè các bạn mình vòng lại mình dùng sức mình kéo lại nha để coi nó như thế nào con nó kéo mạnh nổi hay không rõ ràng con này nó tốt nhưng mà có một điều các bạn nghe nè cái tiếng của nó còn rần gì quá nó kêu rè rè rè rè rè rè, rè các bạn nghe không đó thì rõ ràng con này cái sức kéo thì tốt ha cái con này nè cái sức kéo của nó thì tốt nhưng mà là nó bị cái nhông bên trong có thể là dầu mỡ mỡ bò hay là dầu này kia lâu ngày nó nó rơ rồi nó làm cho những cái nhông nó bắt đầu rơ nó kêu nó có tạo tiếng kêu bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thử một con khác nữa để coi coi cái con khác này nó kéo có ngon hay không và cái nó có bất kỳ một cái tiếng ồn gì không chứ thực sự là con này còn kéo tốt nhưng nó bị kêu nó bị ồn khi mà chúng ta thay thế nếu mà mua về những cái con như thế này nè chúng ta gắn vô cho khách hàng sử dụng thì vô tình mỗi lúc mà chương trình thứ hai và chương trình uh, chuẩn bị mà xả với vắt á, thì nó sẽ tạo thành tiếng ồn nó rè rè rè rè rất là khó chịu gây cái sự khó chịu cho người sử dụng rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thử một con tiếp theo đó chính là con này nha bây giờ mình sẽ tháo này ra mình sẽ lại lên lấy lấy lấy, kéo cái cáp này ra kéo cọc dây điện này ra bây giờ chúng ta sẽ thử con này thì coi làm sao coi nó có hoạt động tốt hay là không ha quý vị đó rồi chút xíu chúng ta sẽ thử một con khác nữa mình ghi vào đây à ghi là đỡ tiếp tục rồi ở đây các bạn ghi lưu ý nha mình ghi bên đây nè thì chúng ta cũng lấy một cây kềm mình cầm nó lại chỗ này cầm cái đầu ngay chỗ này nè cái đầu thép cái đầu thao chỗ này nè nha cái đầu thao chỗ này chúng ta giữ nó lại nhưng mà một tay chúng ta gịch chắc lại nè gịch, gịch nó lại nè nghịch, nghịch giữ lại để coi coi cái khả năng lôi kéo cái khả năng kéo của cái motor nó như thế nào mình sẽ thử đây con này nó êm hơn nè quý vị nè nó kéo nè kéo rất là mạnh mình thử nha đó cái con này rõ ràng các bạn nghe nè nó nó nó hoạt động rồi nó nó nó chạy rồi nhưng mà nó rất là êm và khả năng kéo của nó rất là tốt so với cái con cũ này nè so với cái con này con này nó ồn hơn cái nhông nó không có tốt còn cái con này thì cái nhông nó tốt hơn nó hoạt động nhưng mà nó vẫn rất là êm trong khi cái lực xả cái lực kéo của nó rất là mạnh mình dừng lại nha rồi thì cái việc này á nó giúp cho chúng ta sẽ có kinh nghiệm trong cái việc mà đi ờ, mua những cái loại rờ le ở bên ngoài thị trường đó ở đây có rất là nhiều ha mình so sánh lại chia sẻ lại quý vị cái này là con Toshiba đồ cổ nè những cái con này rất là khó kiếm thì à, đại khái như thế thôi nhưng mà cái mục đích chính của mình ngày hôm nay là muốn cho quý vị xem ở trong cái rle này cái con này con xanh vô ở trong cái rle này đại khái chút xíu mình sẽ thử cái con này đi cho nó dễ tháo tại cái này cái cây cây, cây tung nhất ở chỗ này nè nó nhỏ quá đưa vô nó không vừa mình sẽ tháo bung cái con Samsung với con LG này ra để coi bên trong nó có gì một chút xíu nữa nếu mà cần là mình sẽ tháo luôn cái con à, cục xả à, motor xả tròn này thì cái này nó nằm ở trong Toshiba đó ba giác tôi sư ba rồi đại khái chúng ta sẽ đi vào tiến hành thì khi mà giống như mình hay làm á mình thường hay đánh dấu lại ha nhưng mà ở đây nó có cái cái khớp nè cái khớp chỗ này rồi nó cái khuyết chỗ này là mình khỏi cần mình gãi ra luôn đây như các bạn lưu ý nha ở đây có ốc dài ốc ngắn thì chúng ta khi mà rải chúng ta lưu ý rồi đại khái chúng ta sẽ mở bốn ốc này ra nha bây giờ à, chúng ta đã mở hai con này các bạn lưu ý nha ở trong cái con Samsung này có con ốc dài và ốc ngắn thì chúng ta đây là mở này mở ốc dài ha chúng ta để riêng đây và có hai con ốc ngắn thì chúng ta cũng mở đúng chút xíu mà chúng ta có ráp lại á thì chúng ta mở hai con nó ra vậy thôi ha đồng thời mình sẽ thử cho các bạn xem để mình có thể sàn cái đế nó như thế nào sàn cái đế giữa con Sanyo và cái con con Samsung và cái con LG nó ra làm sao con này là con à, con này con Samsung chút xíu mình sẽ con lấy con LG các bạn xanh vô Samsung có con LG đó chúng ta mở ra bây giờ còn một con này nữa ha mình mở nó ra hết luôn các bạn lưu ý nha đây so cái chân ra Samsung lại xanh vô chân này khác đây mình vừa mới mở ra nè các bạn nó nằm vậy nè mở ra ở đây có hai con ốc ba con ốc dài ba con ốc dài một ốc ngắn nằm đây ốc ngắn nằm đây và lưu ý nha rồi bây giờ chúng ta sẽ mở ra mở từ từ thôi nè nó nằm như vậy mình gỡ cọng cáp ra nè quý vị đó cái trường hợp mà khi mà thay cáp là những cái trường hợp mà nó nó nó nó nó, nó lâu ngày nó nó, nó đứt á, thì mình mua cái cọng mình kiếm những cái con mà uh, motor xả mà nó tương tự gì mình thay thôi quan trọng cái cọng cáp này nó ngắn thì chúng ta thay đúng cái cọng ngắn khi mà chúng ta tiến hành thay thế đây mình lấy ra luôn đó nằm như vậy nè ha quý vị ha bây giờ mình đặt lại lại quý vị coi gài nó vô nó xoay như vậy nó xoay như thế này nè thì đây mình vừa mới mở lên ở đây nó có cái khía giống như cái hình uh, chữ thập rồi đó các bạn để ý nha giống như cái hình chữ thập nè và ở đây cũng vậy nha rồi chúng ta bỏ ở đây để coi bên trong nó có những cái nhông như thế nào kết cấu ra làm sao và chúng ta chút xíu mình sẽ cấp điện để cho nó hoạt động thử luôn mình sẽ mở tiếp tục hai con ở đây đây mình mở ra luôn mở ra hả chúng ta mở ra luôn nè quý vị rồi mình sẽ nhẹ nhàng mình gõ nó, trong đây là cái cuộn dây cho nên chúng ta phải tách từ từ từ thôi đây con ngàm đó chúng ta dở từ từ lên nha quý vị mình mở từ từ thôi đây có cái con ốc của cộng của cái cuộn dây nằm đây mình mở cuộn dây nằm đây nè để chúng ta tháo ra và nghiên cứu thử coi ở trong cái rờ le này nó có những cái loại linh kiện hình hài nó làm sao à quý vị ha mình tháo vô luôn wow rồi, rồi nhông này đó cái nhông nó đi thế này đây thì mình đã thổi đẩy nó ra để chúng ta bỏ từng cái từng cái các bạn lưu ý nha khi mà chúng ta đặt cái nhông này là nó đúng cái chiều của nó vậy nè nó phải vô như thế này đó một khi tháo ra rồi là gắn lại nó đã đời lắm nha quý vị đó nó phải như thế này rồi chút xíu chúng ta thử lại đây nó là như thế này đây thì cái phần ở đây á là cuộn dây cuộn dây cấp điện ở chỗ này nha quý vị cấp điện ở chỗ này cấp điện ở hai cái cộng đây đây là cuộn dây và toàn bộ đây là cái kết kết kết cấu nhông nó nhìn rất là phức tạp thật sự rất là phức tạp nha đó thì hôm nay chúng ta mở bung ra hết luôn lỡ rồi mở cho các bạn xem từng chi tiết một luôn ở đây là cái chỗ ờ, tiếp điểm của hai cái cái cái cái, cái dắt dắt điện nè các bạn ha này nè đó bên nóng bên nguội ở đây cuộn dây mình mở bung cái cuộn dây luôn cho các bạn xem luôn tháo ra và đây có hai cái giác điện mình tháo ra luôn thì à, thật sự ra để mà sửa một cái máy một cái cục rờ le mà xả nước á cho tới tận bây giờ các bạn biết không nó rẻ quá rồi cho nên không có cần phải sửa chữa làm gì chứ ngày xưa lúc mà đồ nó còn thiếu tới thiếu lui á thì bắt đầu là chúng ta hay nghiên cứu về sửa chữa chứ bây giờ thì đồ như thế này giống như cái cục này đi mình mua ở ngoài nè nè đó cái cục này như xanh vô mua ở ngoài khoảng chừng vài chục ngàn là đã xong rồi mua vô gắn cho nó mới cho nó độ bền nó cao còn cái cục này nó hơi mắc ha thì ngày hôm nay mình làm cái chủ đề này chủ yếu là để cho các bạn xem bên trong nó có cái gì bây giờ mình chúng ta sẽ mở từ từ ra nè mở ra bạn lưu ý nha mở thì nó hơi khó chịu đó nó rớt tùm lum luôn gắn lại rất đã đời luôn nhông tráp lại nó toàn bộ bên trong này là cái cơ cấu nhông nhựa thì cái cuộn dây ở đây nó quay đây nó quay lên cho các bạn xem luôn lỡ rồi đó nó quay như thế này cái cơ cấu nhông nhựa bắt ở dưới đây tập lum nè nó bắt dính chì chùm với nhau luôn đó nó sẽ xoay như thế này và làm như thế này nó kéo giữ trở lại và đó, cái cơ cấu nó rất là phức tạp ha quý vị ồ đây mình mở luôn nha mình mở cho quý vị coi luôn quá trời quá đất luôn một chút xíu ráp vô mới đuối à đó à, nó có cái cơ cấu nó có lò xo nằm đây nữa nè thì để cho các bạn hiểu hơn về cái hoạt động của nó mình sẽ tháo rời từng thứ từng thứ một nha đó lấy ra hết luôn công nhận cái cái cái cái cái này cái 500 của nó nè cái 500 của nó nè. công nhận cái này nó phức tạp thiệt nha quý vị trời ơi nó nó nó, nó thiết kế được mà cái bộ cái nhà sản xuất mà thiết kế cái nhông cái cái cái bộ ờ, cơ cấu này nó cũng đã đời luôn á trời nó quá trời chi tiết luôn đây ở trong đây có một cái lò xo nữa nè nó rớt cho luôn rồi nè đây có lò xo nữa nè nó rớt cho luôn thì đó các bạn biết đó một cái uh, cái này cái 500 nè quay gì 500 nè 500 nó hết vô nè đó này là 500 nó hết lại với người chặt nó tạo từ tính mình thử hết nha à thấy không cái cục được cục 500 thì sơ lược á sơ lược qua sơ lược qua uh, cái cục uh, xả nước của cái con mà Samsung thôi thì các bạn biết đó cơ cấu bao nhiêu cái thiết bị bao nhiêu linh kiện à một đống luôn thì để mà nghiên cứu mà để sửa chữa nó thật sự ra để mình sửa chữa thì bây giờ dường như không có thợ nào sửa đâu người ta chỉ tiến hành thay mới thôi tại vì cái giá thành nó cũng mềm không nó mấy chục ngàn thôi rồi thay như vậy nó sẽ nhanh gọn lẹ hơn và nó mang tới cái độ bền cho cái cái cái, cái khách hàng sử dụng mà từ đó người ta cũng có được cái tiếng thơm cái người thợ cũng có tiếng tiếng thơm đó thì ngày hôm nay mình làm cái chủ đề này để cho quý vị xem được là bên trong cái cục rờ le xả nước cái kết cấu nó là như thế này để đếm về bao nhiêu món cái này là cuộn dây nè đó cuộn dây nè rồi cái này năm 500 của nó nằm ở trong nè đó rồi bao nhiêu nhông nhựa các bạn đếm đi nhìn là nó khủng khiếp luôn à rồi đại khái là hôm nay chia sẻ với quý vị các bạn như thế về cái chủ đề cục xả nước nó như thế nào cái cách thử nó ra làm sao đó cái cách thử nó ra làm sao à, rồi mình cũng bung luôn cả cái chi tiết bên trong để các bạn thấy được một cái cục xả nước là nó <laughs> bao nhiêu cái chi tiết đó đó bây giờ chúng ta sẽ coi cái cơ cấu hoạt động của nó bằng thực tế luôn mình sẽ cho nằm cái máy giặt này xuống các bạn thấy cái máy giặt này không mình sẽ cho nó nằm xuống mình sẽ ghim điện để bấm vào chế độ sấy vắt coi như thế nào thì lúc đó nó hoạt động trên cái máy ra làm sao để các bạn hình dung nó được rõ hơn như quý vị ok mình sẽ lôi nó lại và cho nó nằm xuống để mà các bạn thấy được cái cơ cấu hoạt động của nó các bạn à, mình sẽ thị phạm cái máy Toshiba này để cho các bạn xem được cái hoạt động của cái cục xả nó ra làm sao bây giờ chúng ta sẽ mở những cái con ốc này ra ha rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành mình kiểm tra nó mình cho điện nó vô luôn mình cho điện nó vô để bắt đầu mình mình mình mới làm được mình sẽ mở thêm hai con ốc này rồi sau đó ờ, bấm nút vắt để coi coi nó hoạt động ra làm sao rồi từ đó chúng ta có một cái cái quan sát để ý thì khi nó sắt nó sẽ như thế nào và khi nó giặt nó sẽ làm sao nó sẽ hoạt động khác biệt ở chỗ nào mình phải lưu ý chuyện đó nha quý vị ok <coughs> hôm nay hơi mệt hôm nay bị ờ, bị viêm họng rồi đây quý vị mình sẽ mở ra hết cái cục uh, cái rờ le mà xả nước á nó nằm ở tuốt dưới này nha đây nằm bên đây nè quý vị thấy không đó nằm bên đây nè rồi bây giờ mình sẽ ghim điện sấy để các bạn quan sát coi sự thay đổi của nó như thế nào nha ok bây giờ chúng ta sẽ ghim điện và mình sẽ bấm nút vắt để coi coi nó ra làm sao nha quý vị tháo ra hết rồi thì mình định để nằm rồi nhưng mà để nằm thì nó lại ờ, bị trào nước ra nó dơ nó chảy hết một cái kho này nó tèm lem hết cho nên chúng ta để đứng nhưng mà mình sẽ chịu khó đưa cái camera nó sâu vô trong để các bạn có thể quan sát nó dễ dàng hơn rồi à, chúng ta sẽ ghim điện nha quý vị mình sẽ ghim điện ha ghim điện chỗ này bật cầu dao lên đây bật cầu dao lên rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm cái nút vắt để coi coi cái cơ chế hoạt động của cái thằng cục cấp cục xả nước này nó hoạt động làm sao nha các bạn để ý nha mình mở nguồn lên chỉnh chế độ vắt thì khi mà thử cái xả hoặc là thử uh, cái tiếng kêu cái tiếng ồn của cái hộp số có phần tốt hay không thì thường chúng ta chọn chế độ bắt để biết được cái quá trình hoạt động cũng giống như là cái hộp số nó có vấn đề gì hay không ok rồi bắt đầu chúng ta bấm sita để mà chúng ta thử cái cục uh, xả rồi ok rồi nó kéo rồi quý vị nè nó kéo nè quý vị thấy không đây cái cục đó nó đang kéo á quý vị thấy không nó đang kéo cái chỗ này về đã bắt đầu nó sắc ra sấy rồi đó cái tô thì nó hay giật giật kìa đó nó nó bắt lúc đầu nó hay hay nó làm như vậy đây các bạn là nó kéo cái này ra nè kéo cái cần này mình bấm tắt để bạn thấy là lại làm lại cho nè để các bạn xem cho nó dễ dàng hơn đó nó kéo chỗ này xa nước ở trong này trong trong trong trong nước ở trong đây nè nước trong thùng nó sẽ ra cái đường này nó đi ra ngoài thoát ra ngoài nha các bạn cái chỗ này là cái cái phốt giữ nước nè đó cục sạc nó sẽ kéo ra khi đó cái cái kéo cái thắng này ra luôn nó kéo cái thắng này ra nè các bạn thấy không nó kéo cái thắng này ra để mà nó chuyển qua cho thuộc bắc bây giờ mình sẽ thử lại nha tắt thử lại đây mình tắt rồi bắt đầu mình thử lại cái chương trình bắc của nó nha bấm lại đây nè mình bấm lại cái đó bắt đầu nó, nó xả từ từ đó nè bắt đầu nó kéo các bạn thấy không đó cái cần nó đang kéo nè đó nó đang di chuyển á đó nó kéo ra đó bắt đầu có nghĩa là lúc này là nút nước nó được xả ra ngoài và bắt đầu chương trình bắt nó bắt đầu nó xoay cái motor à quý vị thấy không cái motor nó xoay kìa đó thì lúc này á, là cái cần xả chỗ này nè quý vị chúng ta lưu ý nha cái chỗ này nè đó nó sẽ được kéo đi ra ngoài thì nước ở trên đây chảy xuống và đồng thời cái thắng ở chỗ cái cái hộp số này nè nó sẽ được kéo bung ra và nó nhả ra ngoài để cho cái lòng nó được ôm sát vô trong cái cốt mới bắt đầu là motor nó sẽ kéo hiểu không đồng thời chúng ta kiểm tra luôn cả cái việc sấy của nó đó, bắt của nó là có tiếng ồn hay không thì mình sẽ biết được là trong đây có hộp số này nó còn tốt hay là bị hư sự cố về cái vấn đề bạc đạn về cái vấn đề nhông đó chúng ta sẽ kiểm tra hết tất cả thì cũng tương đó là em. này các bạn thấy không đang bắt này ok rồi đại khái là mình hiểu được cái chu trình cái cái nguyên lý hoạt động của cái thằng à, cục xả là như vậy mình tắt hết cho quý vị tắt luôn rồi tắt luôn rồi đó rút điện ra cho nó an toàn ha đó thì đây là cái chủ đề hôm nay mục đích của mình là chia sẻ với quý vị à, biết được cái cấu tạo bên trong của cái cục xả nước đồng thời để cho các bạn biết được xem thấy được là cái nguyên lý hoạt động của nó như thế nào khi mà tiến hành cái chương trình vắt đó là khi mà nó vắt thì nó kéo ra bắt đầu nó cho cái lượng nước ở trong cái thùng xả đi ra ngoài rồi à, đồng thời trong đó có một cái thắng nó bó trong này là kéo cái thằng cần thắng ra để mà nó cho cho cái lò xo nó ôm vô lòng và khi đó cái ờ, motor nó kéo vô con ro bắt đầu nó quay và nó kéo cái thùng quay quay một chiều để mà tiến hành chương trình vắt thì thông qua cái video này thì các bạn rút kết ra được gì gì không thứ nhất là chúng ta có thể biết được cái cục cấp nước cái cục ờ, cái rờ le xả nước á là khi nào nó bị hư và nó có tiếng kêu lại gì hay không đó là trong cái hồi nãy mình cũng đã hướng dẫn các bạn là cái dấu hiệu để chúng ta bằng cách là chúng ta tháo ra chúng ta thử thử để coi coi cái cục à, xả nước này còn hoạt động tốt hay không bằng cách là cấp điện rồi mình dùng cái kèm mình giữ trở lại để coi nó có kéo cái tay mình đi luôn hay không nếu mà nó kéo không nổi thì cái à, cục xả nước đã bị hư nhông rồi thứ hai chúng ta biết được độ ồn của nó nếu mà nó có độ ồn trong lúc mà nó hoạt động mà nó có độ ồn thì rõ ràng là cái nhông của nó cũng đã mòn rồi ha quý vị ha rồi à, video đến đây là kết thúc về cái buổi chia sẻ à, cái cách mà chúng ta đã thử một cái cục uh, rờ le xả nước và đồng thời cho các bạn thấy được cái nguyên lý hoạt động của nó trên một cái máy giặt thực sự rồi cho nó hoạt động luôn rồi xin được cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để xem cái video này hẹn gặp lại tất cả quý vị ở một video tiếp theo xin được cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian và hãy nhớ ủng hộ mình bằng cách uh, ờ, xem video bấm nút đăng ký và nút chia sẻ đồng thời các bạn hãy nhấn vào cái chuông để có thể nhận được những cái video mới nhất từ kênh của mình xin được cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều xin chào